Ok mọi người thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một ứng dụng giúp tăng tốc game cũng như giảm lag và giảm nóng điện thoại nha Thì đó là Nox Cleaner Thì ứng dụng này uh, giúp cho chúng ta chơi game mượt hơn Ok mọi người thì sau khi tải về rồi mọi người bấm phần thông dụng chọn phần tăng tốc game để tăng tốc cái con game các bạn đang chơi nha Ví dụ các bạn chơi Free Fire thường nè, Free Fire Mad nè, Liên Quân hay là tất cả các tựa game nha Thì các bạn bấm và bật ngay và bấm vào Free Fire để giải phóng và kiểu như tăng tốc game và đưa mọi người thắng vào game nha và một chức năng đặc biệt đó là dọn ghét thì giúp cho các bạn có thật là nhiều dung lượng để dọn ghét giúp giảm lát điện thoại hơn và một điều đặc biệt nữa đó là giảm nhiệt CPU thì máy các bạn nóng quá thì các bạn có thể giảm nhiệt để giúp cho máy bớt nóng và bớt lát hơn nha Ok mọi người thì mọi người vào CH đây gõ nóc cleaner để tải ứng dụng này nha và sau khi tải về các bạn uh, thử trải nghiệm và các bạn nhớ đánh giá 5 sao ứng dụng này nha. Thì link tải ứng dụng này mình có để giúp phần mô tả và phần bình luận nha mọi người.